Chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực vào cuộc sống mình Hôm nay mình à, chia sẻ các bạn nội dung video là mình sẽ dùng cái ổ cứng ngoài các bạn để lưu cái video file gốc của mình bảo vệ cái kênh à, YouTube của mình Đây các bạn nhìn thấy trên tay mình cầm đây là một cái ổ cứng Đó. Ổ cứng đây thì nó có 320 GB Đó, mở thử Đấy, dung lượng nó là 300 20GB nha các bạn nhé Đấy, mình dùng ổ cứng này nó giống như cái USB e mình lưu tất cả các video file gốc của mình để bảo vệ kênh YouTube thì tại sao lại bảo vệ kênh YouTube thì mình sẽ à, chia sẻ cho các bạn bởi vì <clears throat> đây là một cái kênh YouTube của mình các bạn đó mình đã làm từ rất là lâu rồi Đấy, từ năm 2012 Đấy, vào đây là cái phần video nó rất nhiều video hàng trăm video ở trên kênh của mình các bạn nhé Đấy, chính vì vậy mình lưu ở trong cái ổ đĩa của mình thì à, cái dung lượng nó ít thì nó sẽ bị đầy Vậy mình ví dụ như mình à, lưu vào ổ D và ổ E thì một thời gian sau hai cái ổ này nó sẽ bị đầy bộ nhớ và mình sẽ không còn à, lưu được nữa hoặc là mình lưu trên driver trên Google Driver chẳng hạn đây trong cái driver của mình các bạn thì ờ, mình lưu trên cái driver này thì một thời gian sau thì nó cũng bị đẩy như các bạn nhé đây trong driver để ngăn mọi người nó sẽ bị đầy cái bộ nhớ của mình đã sử dụng đây à, 5,09 ghi trong tổng số là 15 ghi Đấy. nó đầy bộ nhớ thì mình sẽ phải mua cái bộ nhớ này để mình uh, lưu những cái dữ liệu những video của mình nó theo từng cái gói nhưng mà đây thì mình uh, không uh, dùng cách này mà mình sẽ dùng bằng chiếc ổ cứng Đó, ổ cứng thay như như USB để mình lưu tất cả các uh, các uh, cái video file gốc của mình mình giữ lại để bảo vệ kênh uh, YouTube của mình tại sao lại bảo vệ kênh YouTube thì mình sẽ cho các bạn xem ở ờ, kênh của mình đây chẳng hạn à, bỗng nhiên một ngày đẹp trời à, mình làm content thì tất cả các cái video của mình à, à, có người khác à, nhận vơ bản quyền chẳng hạn họ đánh gậy kênh mình thì mình sẽ bị ba gậy thì mình sẽ bị mất uh, khả năng kiếm tiền và kênh sẽ bị sập nha các bạn nhé kênh mình của mình sẽ bị sập và chết kênh chính vì vậy À, khi mà có người khác nhận vơ bản quyền họ đánh gậy của mình mình không à, chứng minh được thì mình sẽ bị à, à, xóa kênh à, nếu mà mình có video gốc thì mình sẽ chứng minh được à, trong quá trình à, tranh chấp mình sẽ báo cáo với YouTube là đây là video của mình và mình giữ lại cái file video gốc và mình chứng minh cho YouTube biết đó là à, tất cả các nội dung do mình sản xuất ra Đấy, thì mình sẽ bị sẽ được hứa gậy và mình sẽ không còn dính về bản quyền tuy nhiên nếu các bạn mà không giữ được ờ, file video gốc thì rất là khó để chứng minh ờ, đó là video của mình mà gặp những kẻ xấu họ ăn cắp họ đánh gậy video của mình chính vậy hôm nay thì mình sẽ sử dụng ờ, cái ổ cứng để mình lưu tất cả các file video gốc của mình vào trong chiếc ổ cứng này Đấy, ổ cứng này thì ờ, mình dùng ờ, thay như USB ở ngoài các bạn tuy nhiên mình sẽ phải mua một cái hộp bút để đựng ổ cứng hộp này thì mình mua ở trên mạng giá của nó là về đến nhà cả ship là 191 ờ, nghìn nó thích hợp cho cả ổ đĩa HDD và SDD nha các bạn nhé sử dụng được cả hai ổ đĩa bây giờ mình cái này thì nó đây mình mở ra mình sẽ gắn cái cái ổ cứng này vào cái ổ cứng này thì mình à, dùng bằng ổ cũ mình mua ở các cái cửa hàng à, thiết bị máy tính thì họ bán lại cho mình thì cũng giá rẻ thôi nó khoảng từ 1 đến 200 à, nghìn nó tùy theo đây thì mình, mình sử dụng cái ổ cứng này nó 320 g thoải mái để sử dụng bây giờ mình sẽ lắp vào nó có một cái dây cáp các bạn để đọc cái đầu bút này rồi cho này mình sẽ cắm vào đây còn đây thì mình sẽ cắm vào cái cổng USB rồi bây giờ mình uh, mở cái computer ra thì nó sẽ hiện ra tất cả các ổ đấy các bạn ổ C, ổ D, ổ E, ổ G là ở trên ờ, máy tính của mình còn ổ hát này là ổ cứng ngoài nha các bạn nhé đây mình mở ra đây nó có những cái phần này mình xóa này đi nữa này mình mới mua nó có những cái dữ liệu không cần thiết thì mình bỏ xóa đi rồi bây giờ cứng đang chống à, trơn rồi mình sẽ lấy tất cả các video mình uh, biên tập được trước khi mình à, đăng lên YouTube là file video gốc để mình ờ, <clears throat> copy vào cái ổ cứng và mình ờ, sẽ giữ nó ờ, sau này nếu mà có việc quan trọng bị khiếu nại bản quyền bị tranh chấp thì mình sẽ lấy những video này ra để mình làm bằng chứng chứng minh cho YouTube biết đó là video của mình thì người khác sẽ không còn đánh gậy được mình nữa nha các bạn nhé mình ví dụ đây tất cả các video là mình sẽ cóp vào cái ổ USB à, <clears throat> ổ cứng của mình ổ cứng ngoài mình đây ở đâu đây là ổ H nha các bạn nhé rồi mình sẽ cóp vào đây dán paste vào đây Đấy. nó chạy cũng rất là nhanh các bạn mỗi một video của mình sản xuất ra nó khoảng 10 phút đây cũng rất là nhanh ổ cứng rất là còn ok Đấy. Rồi bây giờ nó đã chạy xong vào trong cái ổ hát của mình đây rồi. Mình vở lên mở lên mình xem thôi. Đấy, ờ. đây là những cái video file gốc của mình. Đấy, đây tất cả những video này. Thôi có lẽ video này mình à, xin phép dừng lại nha các bạn nhé. Nếu các bạn xem video thấy hay các bạn hãy like chia sẻ cho mình. Các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ok.